Hải đang ờ, Hải đang hết xin chào bạn Hôm nay Hải đang ờ, giới thiệu các bạn ô câu cá Long Thần Chiều dài 2m4 các bạn nhé Và hãng ờ, Gian Tay Gong sản xuất các bạn nhé Ô này hai tầng các bạn Đây vị trí các bạn để câu đây các bạn phần ờ, vị trí bạn được câu đây này bằng ờ, chân chạm ô sắt này bằng ờ, kim loại này các bạn à, xương xương bằng thanh carbon đặc các bạn này thanh carbon đặc hãn chắc các bạn phi 8 gì đấy à, đây là phần bao và phần khung của ô Đấy, khung giữa của ô đây bạn đây chân cắm và chân chống lật đây bên trong ô đây bạn à, xoay à, theo chiều đó bạn đây cái xoài này rút rút chân lại đây. rút ra Đấy, nâng cao thấp của chân đây phần hạ đây ạ đang sẽ các bạn này để xoay chiều ờ, chiều của ô chiều độ gục của ô đấy bạn đấy. gục đấy. đấy mình xoay là gục đấy. ô này hai tầng các bạn nhé đấy, hai tầng ờ, rõ hai tầng luôn này. rất là rộng Đấy, vừa rồi Hải đang à, đã giới thiệu các bạn ô à, Long Thần chiều dài 2m4 Hải đang à, Fishing chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải đang Fishing